Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn trung cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quan minh đài xưng tính tác Phật sự Phổ huân chư chúng sinh giải phát Bồ Đề tâm viên lý chư vọng nghiệp viên thành vô thường đạo Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường một nơ niệm mới dứt à, à, sạch nghiệp Phật à, tôn à, pháp à, hiền thánh tăng thượng trụ

te nghĩa trần đức à, thế lại lại khổ không à, năm ấm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi à, già dối không có chủ tâm là nguồn việc ác thân là dương nghiệp tội à. nếu quan sát như thế dần dần địa sinh từ điều tứ nhọc nhằn ờ, đều từ tham dục khởi nếu ít muốn biết đủ ờ, thân tâm được tự tại ờ, điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến tri túc vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp điều giác ngộ thứ tư lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác chiết cùng cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trường trí tuệ và thành tựu biện tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu khổ hay oán hờn thường kết nhiều duyên ác bồ tát hành bố thí bình đẳng với oán thân không nhớ đến lối cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm là tai hòa thân dấu ở cõi tục nhưng không nhiễm dục lạc thường nhớ nghĩ bài bình bát và pháp khi trí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch thực hành hành thánh tình từ bi với tất cả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 tấn hành đạo à, tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân na đến nơi bờ niết bàn rồi trở lại sinh tử à, độ thoát các chúng sinh cũng đem tám điều này à, chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết đường sinh tử khổ xa chi tâm đảnh lễ đánh chi tâm à, đảnh à, lễ

vì à, tôn à, giả tôn Lord. công ơn cha công đức sáu à, là thịnh phật truyền pháp bảy là thịnh phật chủ thế à, tám là thường theo học phật chín là hằng thuận chúng sinh à, mười là hồi hương khắp tất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 hồi hướng cho các vong linh có hữu duyên với tăng ni Phật tử tại chùa được nương tựa nơi tam bảo tu hành mau thoát khổ hồi hướng cho các vong linh anh hùng chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn sớm nương tựa nơi chinh pháp tu hành mà được giải thoát khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dứt à, sạch à, Nam Mô Phật Bổn à, xưa Thích Ca mẫu Mâu công phu công đức có bao nhiêu quý ơi à, pháp